riêng nhà phố thì à, cái lợi nhuận cao là không có yeah. Dạ. à, nhà phố lợi nhuận cao nó thẳng là thực sự là không có nếu anh muốn lợi nhuận cao anh cứ ra à, ngoại ô các quận à, ngoại ô à, các huyện ngoại ô của Sài Gòn của Hà Nội hay các tỉnh thành lân cận còn nhà phố là đảm bảo là mức độ an toàn à, gần như à, bất cứ nền kinh tế như thế nào kể cả như năm 12 13 của Việt Nam mà rất khó khăn nhưng mà bất động sản nhà phố thì vẫn cứ giao dịch và giá gần như là không à, thể xuống chỉ có ở ngoại ô lên thôi còn trong nhà phố thì nó lên so với các cái mức trượt giá hay lãi suất ngân hàng chứ nó không không thể lên so với đồng tiền mà mình à, mong muốn là có kỳ vọng à, lợi nhuận vượt qua mức lãi ngân hàng của Việt Nam à, không có tuy nhiên nó vẫn là một nguồn đầu tư rất thích của rất nhiều người tuy nhiên đó người Việt Nam mình là rất ăn chắc mặt bền mà nên là rất thích cái, cái nhà phố còn anh nào muốn mạo hiểm thì cứ đi thôi còn hai ba năm nữa năm mười năm nữa thì vẫn cứ lên thôi vì mình so sánh Hàn Quốc với Nhật Bản, hai nước ông gần mình nhất và cũng là người châu Á, cũng là những ông cầm đũa như mình. Thì ba ông đấy là bất động sản hồi xưa ngang với tầm mình thì vẫn cứ lên lên lên lên. Vâng, và bây giờ người ta gần như là rất khó lên rồi, bên Nhật bên Hàn. À, chính vì thế người Nhật người Hàn đầu tư sang Việt Nam rất nhiều là như vậy. Việt Nam mình chắc chắn sẽ lên tiếp. Và từ à, tôi đi tìm hiểu ở Tokyo có những cái viên gạch mà có tính ra là tính ra Việt Nam là từ mấy tỷ bạc một viên gạch ở cái mặt phố À, những cái phố đắt đỏ của Tokyo còn à, Hà Nội với Sài Gòn là chưa Hà Nội Sài Gòn là những cái nơi mà đắt đỏ nhất là khoảng là một một tỷ hơn một tỷ một mét vuông chứ chưa tính bằng viên gạch mấy tỷ như ở Tokyo được thì một ngày nào đó Việt Nam mình mà giàu lên GDP đầu người mà cỡ 30.000 40 nghìn như Nhật như hàng thì mình cũng sẽ tính bằng viên gạch 20 à, nhân 20 hay là 30 nhân 30 chứ không tính bằng mét vuông nữa nên về cái 2, 3, 4, 5, 10 năm nữa thì tôi khuyên là nếu như mà anh chị có muốn ờ, đồng tiền bền vững à, và sinh ra những cái lợi tức hàng tháng cho mình, ừ, cho gia đình mình à, và không bao giờ sợ mất thì cứ ờ, mua nhà phố vứt đấy. Lựa những cái nhà mà đã xây hết mà hạn mức xây dựng rồi à, cho thuê là âm chỗ, âm túi và chắc chắn sinh viên của tôi cũng hay hỏi là vậy thì nên đầu tư chỗ nào á thì tôi nói các bạn cứ tưởng tượng là giá bất động sản á nó cũng giống như là tưởng tượng giống như cái mái nhà như thế này nè thì cái khu trung tâm á khu trung tâm thành phố á thì các bạn tưởng tượng nó giống như là cái chóp của cái nhà thì khi mà thị trường nó tăng giảm á, nó thay đổi á, thì các bạn thấy không tức là hai cái phần mà càng xa trung tâm á, thì giá nó càng thấp nhưng mà khi mà nó tăng giá thì cái khu đó nó tăng giá càng nhanh hơn còn cái khu trung tâm á, thì tốc độ tăng trưởng nó sẽ chậm hơn nhưng mà cái tính ổn định nó sẽ rất là cao khi mà nó xuống thì hầu như nó không xuống nhiều đó thì khi mà chúng ta phân tích về bất động sản thì càng xa trung tâm giá giảm nhưng mà tốc độ tăng trưởng cao nhưng mà bù lại mà khi thị trường nó đóng băng hay thị trường nó nó nó chậm lại thì nó cũng sẽ xuống nhanh hơn đất nền các cái khu vực tỉnh lẻ trong khi ở trung tâm thì hầu như là tính ổn định rất là cao à, thì đó nó cũng rất là phù hợp với lại à, cái chia sẻ của anh Tuấn tức là À, nhà à, càng trung tâm càng mắc thì là nó phù hợp với cái nhóm người mà có nhu cầu à, giữ bất động sản bền vững